Xin chào mừng các bạn đã trở lại với Việt Tây Tập 8 Và hôm nay mình xin phép được chia sẻ một câu chuyện tại cửa hàng nhà mình Hôm vừa rồi có một khách đến cửa hàng mình mua một chiếc máy tính để làm các công việc văn phòng và giải trí Yêu cầu của anh là cần mua một chiếc máy tính mỏng nhẹ, dễ mang đi lại Tầm tiền khoảng 24-25 triệu Ban đầu anh có phân vân giữa MacBook Pro và Surface Pro 6 Mỗi cái đều có ưu điểm riêng Và anh thì chưa biết chọn lựa cái nào cho hợp lý sau một hồi nói chuyện vừa được các bạn chuyên viên bán hàng của VT8 tư vấn. Cuối cùng thì anh quyết định chọn cho mình chiếc Surface Pro 6 cấu hình i5 RAM 8 ổ D 128GB bản có phím giá là 24 triệu 300 à, ờ, với tầm tiền 24 25 triệu của anh thì thực sự anh có thể mua được uh, ờ, MacBook Pro 2015 MF841 i5 RAM 8 ổ D 512GB hoặc uh, đầu tư thêm một chút nữa thì có bản MLL42 đời 2016 giá 26 triệu 8 cỡ huyền thì i5 RAM 8 ổ D 256 g hoặc là nếu đời 2017 thì có MPQ2 hoặc MPXR2 cỡ huyền thì i5 RAM 8 ổ D 128 g giá hiện tại là 26 triệu rưỡi móc so sánh móc Pro và móc và Super Pro thì Super Pro có màn hình cảm ứng bàn phím có thể tháo rời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 đó là các bảo hành phần mềm và bảo hành ờ, bảo trì miễn phí trọn đời cho năm máy của người thân của anh đây có thể sẽ là món quà rất ý nghĩa để tặng cho những người thân và cũng là lời khẳng định uy tín của Viettech 88 Viettech 88 số 1 về dịch vụ bảo hành cam kết 100% sản phẩm chuẩn chính hãng